Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn trên tay Minh Toàn đang cầm con Phở Lai Cam s 70 vk GPS Con này thì à, đang làm à, đình đám ở trên à, thị trường Phở Lai Cam hiện nay So với Phở Lai Cam giá tầm trung, à, tầm, tầm thấp, tầm trung Thì hôm nay là mình cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về cái cách chúng ta để điều khiển được con Phở Lai Cam này thì chúng ta phải biết được các cái chức năng trên cái phím bảng điều khiển của nó đây thì hôm nay là Minh Toàn xin giới thiệu đến quý vị bạn về cái cách điều khiển của cái con phải lái cam này và trước khi mà đi vào cái con điều khiển này thì là cách sử dụng của điều khiển này thì ờ, mình nói sơ qua một số cái tính năng về ờ, cái con phải lái cam S70 với kép GPS này cái con phượng lái cam này thì ờ, cũng ờ, như quý vị bạn ờ, chúng ta cũng biết thì chắc quý vị bạn có thể là chúng ta tham khảo rồi thì nó ở đây là nó có cái cái cái hệ thống định vị GPS 2 GPS quý vị bạn ạ 2 GPS ở đây thì à, tức là nó có thể là tự động bay về cái vị trí ban đầu khi mà chúng ta mất cái tín hiệu dựa bộ bằng điều khiển và cái uh, con phải là cam này hoặc là khi mà pin yếu nó cũng có thể nó tự động trở về đấy là cái định vị 2 GPS và một đặc điểm nữa đấy là nó truyền tải cái hình ảnh trực tiếp từ con flycam này à, nó về qua điện thoại hoặc qua TV nếu mà chúng ta kết nối góc quay của con à, của cái à, camera này nó lên đến 120 độ như các bạn đây nó có thể xoay lên đến 120 độ và một chế độ rất là hấp dẫn đấy là chế độ mà khi mà nó chúng ta điều nó theo đấy tức là tự theo người đấy khi mà chúng ta tầm bằng điều khiển này chúng ta điều nó sẽ tự theo đấy đấy là chế độ tự theo người khá là hấp dẫn và con này khi mà bay lên một cái độ cao nó nhất định thì nó nó sẽ ổn định hơn đây ví dụ như nó bay ở trên không trung như thế này thì nó lên một độ cao nhất định như thế này thì nó sẽ đứng nhìn chứ nó không bị liệng như thế này khi mà nó, gió mạnh thì nó không bị liệng như thế này chính vì thế mà nó sẽ cho chúng ta những cái video và những cái hình ảnh nó sắc nét hơn đồng thời con này nó tích hợp một cái ờ, vấn đề nữa là cái vấn đề là không đồng tức là vấn đề này nó giúp cho những người mới chơi để chúng ta giống như kiểu mà chúng ta mới tập lái xe ô tô ấy thì chân ga chân phanh ấy, nhiều lúc là chế độ không đầu này nó sẽ giúp cho chúng ta được cái là đơn nhầm lẫn Đó. cái này thì nó cũng từ khởi động hoặc từ hạ cánh bên chỉ một cái phím bấm ở trên cái cái cái bảng điều khiển này thì các bạn khoảng cách bay của nó là lên đến 500m chứ phải là chỉ có 90 đến 100m so với các con phải là cam khác đâu mà nó lên đến 500m pin của nó cái cục pin của nó đây là cục pin của nó mà khi mà chúng ta bỏ bỏ pin vào đây pin đây thì các bạn đây cục pin của nó đây thì uh, pin của nó là lên đến 2.500 mAh và thời gian sạc của nó để sạc đầy là nó lên khoảng à, 5 giờ Đấy, và pin là một cục pin thông minh nó có các cái thím để chúng ta quan sát pin luôn Đấy. Đấy, có các cái đèn để ta nhận diện được lượng pin đấy những tính năng nổi bật của nó và bây giờ thì à, mình ờ, xin à, hướng dẫn đến quý vị bạn cái cách mà chúng ta làm cái bản điều khiển cái bảng này như thế nào nhé vâng à, như quý vị bạn cũng đang nhìn thấy trên màn hình đấy cái bảng điều khiển của nó bảng điều khiển này thì uh, nó có hai cần đấy hai cần ở đây quý vị các bạn ở dưới này là có nó có nó ba cái nút ở giữa này là có một cái ờ, để đeo và trên này thì uh, bên tay trái là nó có hai cái nút một cái bánh răng bên phải có hai nút một bánh răng trên này nó có một cái gạt thì cụ thể nó sẽ như thế nào để mà chúng ta điều khiển con flycam này thì uh, chúng ta uh, biết được các nút như sau thứ nhất là cái cái nút này cái cần bên tay trái của chúng ta là cần à, tăng giảm độ cao tức là chúng ta ấn lên là chúng ta tăng độ cao Đấy, chúng ta giảm xuống là chúng ta hạ cánh hạ xuống mặt đất đấy. chúng ta quay sang trái thì là cái camera nó sẽ quay sang trái và chúng ta quay sang phải là cái camera nó cũng sẽ quay sang phải cái camera này quý vị các bạn đây camera này ví dụ như thế này chúng ta quay sang trái thì cái camera này đấy ví dụ chúng ta đang đang quay như thế này khi mà chúng ta quay sang trái thì camera nó sẽ quay sang trái và khi mà chúng ta quay cái cần sang phải nó sẽ quay sang phải như thế này đấy đấy là về cái cần ờ, đầu tiên của bên tay trái đó là cần này cái ờ, thứ hai là cái cần ờ, cần này đó là cần ga tiến lùi bay sang phải sang trái Đấy, ví dụ chúng ta tiến muốn con này nó tiến về phía trước thì chúng ta ấn cái cần này trở lên như này Đấy. còn nếu mà chúng ta muốn con này nó lùi về phía mình thì chúng ta ấn như này ấn trở xuống chúng ta muốn nó bay sang trái chúng ta ấn sang trái muốn bay nó sang phải thì chúng ta ấn sang phải thế là cần tiến lùi và sang trái sang phải cái thứ ba là cái nút này của việc bạn đây cái phím này phím này thì là phím tua quay về tức là chúng ta nếu mà chúng ta nhấn một lần đấy, nhấn một lần để chúng ta kích hoạt cái mà tự quay về đấy, khi mà chúng ta nhấn phím này phát là nó tự cái quay về tự quay về cái điểm xuất phát ban đầu và nếu mà chúng ta nhấn thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ hủy chế độ mà tự quay về đấy đấy là cái phím này còn cái phím ờ, ở đây là cái ờ, phím nguồn phím nguồn để chúng ta có thể là khởi động đây khởi động uh, ấn chúng ta bật khởi động để khởi động con này lên đấy, khởi động cái điều khiển này đây là phím nguồn phím ở bên tay phải của các bạn đây là phím này phím này là phím tự động uh, cất hạ cánh tức là chúng ta nhấn khi mà chúng ta nhấn một cái thì nó sẽ tự đời kích hoạt phím này lên là chúng nó sẽ bay lên tầm khoảng 1 mét đấy và nó dừng đấy cho chúng ta và sau khi mà ví dụ như pin yếu hay là mất tín hiệu nó sẽ tự động quay về với chip này và chúng ta nếu mà chúng ta nhấn chip này chúng ta nhấn giữ 3 giây quý vị các bạn nhé thì máy cái con uh, phải là cam này nó sẽ là không quay nữa mà nó đứng im luôn là nó nó chết luôn nó tự động uh, uh, hạ rơi xuống đấy thì trường hợp mà chúng ta nhấn giữ 3 giây khẩn cấp ở đây thì với những trường hợp tức là khi mà máy nó bay gặp vào những cành cây mà nó không quay quạt được nữa mà nó không rơi được chúng ta có thể nhấn phím này để cho nó rơi xuống và tình trạng hỏng máy rất là cao nên mà khi mà quý vị bạn sử dụng chúng ta cũng đừng có ấn phím như dự phím này khoảng 3 giây thì như thế máy sẽ ngừng hoạt động và nó sẽ rơi xuống đấy quý vị bạn và cái tiếp theo ở dưới này là cái khiển của nó thì nó có một cái cổng sạc đấy cổng sạc này thì à, cái dây của nó nó đi kèm với một cụ sạc thì quý vị bạn à, phải lấy ở cụ sạc của à, con điện thoại của mình chúng ta sạc vào cái thứ bảy ở đây cái uh, thứ bảy là cái cái bánh răng này quý vị bạn bên tay trái nhá bên phía tay trái quý vị bạn này bánh răng này thì bánh răng này nếu mà quý vị bạn xoay như này xoay theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ là tăng tốc độ bay tức là bay bay nhanh bay chậm ấy Đấy. chúng ta xoay như thế này thì nó bay nhanh và chúng ta xoay như thế này nó bay chậm thì khi mà chúng ta muốn nó bay nhanh và bay chậm tốc độ là bao nhiêu km giờ hay là bao nhiêu mét uh, trên phút đấy thì quý các bạn uh, ấn vào cái này xoay cái này nhưng chúng ta khi mà chúng ta nhấn thì xoay chúng ta cũng phải xoay từ từ ấy nhé chứ không thì nó tăng giảm đột ngột nó nó rất là uh, mất an toàn đối với những người mà chúng ta mới bắt đầu chơi cái này cái phím ở đây là cái phím nó có hình hình hình hình dáng là người đấy quý vị bạn này đấy, cái phím này thì là cái phím mà khi mà chúng ta phím này gọi là phím tự đi theo người đấy. thì ờ, khi mà chúng ta nhấn một lần là chúng ta kích hoạt cái chế độ là nó sẽ tự động đi theo người tức là đi đi theo chúng ta người cầm bảng điều khiển này đấy và nếu mà chúng ta nhấn lần nữa là chúng ta hủy cái chế độ mà tự đi theo người và nếu chúng ta nhấn giữ 3 giây thì để là chúng ta sử dụng chế độ liên cắt nhấn lần nữa để hủy chế độ liên cắt Đấy, nếu mà chúng ta nhấn giữ 3 giây là chúng ta à, à, sử dụng cái chế độ mà nó nó bay bay liên cắt à, hình dung là như này quý vị đấy đấy bay trao đảo liên cắt cắt cắt lên cắt xuống đấy đấy là cái cái phím này còn cái phím ờ, bên cạnh của nó là phím này thì chúng ta nếu mà chúng ta nhấn một lần là chúng ta bật cái chế độ không đầu đấy đây, đây phím này chúng ta nhấn một lần là chúng ta bật chế độ không đầu và chúng ta nhấn thêm một lần nữa là chúng ta hủy chế độ ờ, không đầu và chúng ta nhấn giữ 3 giây để chắt tắt cái chế độ GPS tức là ờ, cho nó không xác định là nó ở đâu ấy nó không đi theo người hay ấy nữa đấy là chúng ta nhấn giữ 3 giây Ờ, chế độ không đầu mà khi mà chúng ta mới chơi thì ờ, mình uh, khuyến cáo quý vị bạn là chúng ta nên bật chế độ không đầu này lên Đấy, chúng ta nhấn một lần chúng ta bật lên tiếp theo là cái phím cái, cái cái cái bên răng ở bên phía góc phải đây quý vị bạn này. anh răng bên phía góc phải đây anh rằng có phải đây thì uh, quý bạn ừ, điều chỉnh cái ờ, góc camera lên xuống Đấy, tức là chúng ta xoay như thế này xoay xoay ngược hoặc xoay xuôi chúng ta điều chỉnh cái góc camera lên xuống góc camera ở đây nó sẽ như thế nào tức là nó lên này đấy, nó nó nó xuống này đấy. hoặc nó nó xoay lên này đấy. chúng ta điều chỉnh cái độ xoay của camera như thế này đấy. và cái phím ờ, này là phím phím này là phím chụp ảnh đấy nó có hình máy ảnh là phím chụp ảnh và phím này nó có hình cái máy quay là chúng ta quay phim và khi mà chúng ta quay phim mà chúng ta đang quay thì chúng ta có thể ấn thêm một lần nữa chúng ta ấn một lần để kích hoạt chế độ quay phim và ấn thêm một lần nữa là chúng ta uh, ngừng quay phim và một cái ở trên này nữa của nó ở đây thì quý vị bạn cũng đang thấy đây là một cái da đựng điện thoại đấy. chúng ta kẹp điện thoại vào đây đấy. kẹp điện thoại vào đây và chúng ta điều khiển à, với con này thì ờ, nó sẽ liên kết với ờ, điện thoại bằng một cái phần mềm phần mềm đó cụ thể chúng ta sử dụng phần mềm như thế nào thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh để theo dõi cái video tiếp theo về cách mà liên kết giữa cái uh, Ờ, con à, cam này với à, phần mềm ở trên điện thoại và cách sử dụng của nó cũng như là cái video để chúng ta bay thử nó ở ngoài à, bầu trời sẽ như thế nào thì để mà xem những cái đấy thì kính mong quý vị bạn chúng ta vui lòng nhấn nút đăng ký kênh nó nằm ở dưới cuối video của kênh ấy, cái chỗ mà đăng đăng ký nó nằm cuối video của quý vị bạn ấy đấy. thì đăng ký ở đây đăng ký miễn phí quý vị bạn nhé và thêm nữa là ở đây cái con ờ, này thì nó có ở nút này thì các bạn ờ, cũng đang chắc đặt câu hỏi nó là nút gì chẳng qua nó là một cái để chúng ta treo ờ, cái lồng luồn cái dây qua đây và chúng ta treo ở trên cổ hoặc là cầm theo cho nó tiện thôi Đấy. thì trên đây là toàn bộ cái bảng điều khiển của con Flycam Đấy. Và trước khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta nên sạc pin con này Đấy, thì chúng ta cắm cái cái sạc ở đây để chúng ta sạc đầy pin trước khi mà chúng ta sử dụng và để sử dụng ờ, được nó được tốt hơn thì, thì tốt nhất khi mà quý vị bạn sử dụng thì chúng ta nên đưa ra một bãi đất trống Đấy, bãi đất mềm bãi đất trống thì để chúng ta sử dụng chứ chúng ta không nên sử dụng trong nhà ở đây um, con này nó tự động nó kết nối gps với ờ, con ờ, điều khiển thành ra khi mà nó rất là an toàn khi mà nó không trong nhà như này nó thấy cái cái cái, cái sóng GPS yếu thì nó sẽ không tự động cắt cánh lên được cổ đầu của các bạn chính vì thế mà trong nhà này mình cũng không muốn thử hoặc là cũng không thử để cho quý bạn bởi vì con này nếu mà trong nhà như này bật GPS lên là nó không nhận và nó thấy không an toàn nên nó không bay đấy cũng là một điều mà con này đấy cũng một cái mặt là tích cực mặt là tiêu cực bởi khi mà quý vị các bạn à, ở trong à, muốn bay ngoài đường thì chúng ta có các cái tòa nhà lớn thì chúng ta sẽ gặp phải những cái trở ngại là nó nó nó sẽ không bắt được như thế Đấy, không bắt được sóng được cái rết còn à, cách bay của nó như thế nào thì xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy xem đón xem cái video tiếp theo của kênh để chúng ta sử dụng cái cách bay trên cái cái ờ, lúc mà khi mà chúng ta biết được ờ, các cái thím ở trên bảng điều khiển này rồi thì chúng ta mới sử dụng được cái cách bay Đấy. thì mời ờ, quý vị bạn xem cái video tiếp theo nhé cảm ơn quý vị bạn đã dành thời gian quý giá để xem cái video này à, xin chào quý vị bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo